thương nhất là người bên thương mình trong ngõ hoa màu trắng nụ cười rất tươi buồn nào hôm lâu này đôi mắt khẽ cay bận khuâng đứng nhìn theo nỗi buồn khổ đau người đã cho em cuộc sống trong sáng giàu lửa là phân xóa cầu mong em sẽ quên anh cuộc tình một thuở ấm bên nay đã phai màu cho đến khi cả hơi thở vẫn thật xin lỗi không thể này nói lò anh làm gì tốt Khi đã máu quay trên sườn nhau Anh em chỉ tốt wow. đây anh em có xô Có bao nhiêu anh em bỏ vô Mấy em nhiều nhớ anh ghé thăm Vì có lòng đi hôm nay nó lo Đôi nô với sexy Eo thêm anh chúc